Hy vọng là khi mà nhìn thấy ờ, con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh Anh thấy em đúng là rất là dễ thương ờ, và em rất là giỏi Anh thì cũng ờ, có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu Mà lại gặp đúng em là người thích thời trang Nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp Cảm thấy rất là hợp A few moments later Hết thời gian ok tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó what đi <laughs> ra nhiều what the em tên là ngô hoàng long à, em à, năm nay 28 tuổi à, quê quán tại hà nội hiện tại thì em đang ở sài gòn được 4 năm rồi công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm anh ngữ mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường Anh Quyền Linh Em chào tên bà. là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi à, Em sinh ra ở Đồng Nai Hiện tại thì à, em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước Và em đang à, làm việc và kinh doanh tại đó à, Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, dạ, em á thì à, tính của em thì cũng rất là dễ gần Tại vì công việc của em kinh doanh đó chị Nên nhiều khi á, mình cũng phải nhẹ, nhẹ nhàng với khách hàng Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ à Ừ, có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi mình cứ lao vào mình yêu thôi nhưng mà thật sự nó không đúng tự làm tổn thương bản thân mình rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi nhưng mà lại cũng không phải như thế người ta lại là người ừ, đến rồi cho mình một tia sáng một tia hy vọng rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi ai mà ác dữ trời ơi cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó ừ, ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ, em em còn một mối tình chính thức thôi còn không chính thức thì nhiều lắm hả dạ, không có thì uh, uh, em thì có cũng là chỉ là uh, làm quen tìm hiểu thôi chứ không có dẫn đến tình yêu thôi Đúng rồi. bỏ qua cái chuyện bỏ nói cũ đi nha bây giờ đi. đi mới nha bây giờ bạn gái nè muốn ừ. tìm một người bạn trai như thế nào em thì em thích ờ, một bạn nam ví dụ như là làm công việc kinh doanh còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút đừng có mỏng manh quá <laughs> đậm đà là sao em Trời đây quá đậm luôn đậm là da màu đậm á à không phải chị tức là nhìn cứng cỏi chút quá chị chắc dạ, chắn chắc chắn không? dạ đúng rồi à, à. Ừ. đây hơi rồi. bị ngon à lát lát chị qua chị kiểm tra cho rồi sao nữa có uh, cao lớn à tầm một hai một mét sáu tám trở lên là được rồi rồi mét bảy thì càng à. tốt đủ luôn đủ không em dễ ẹt còn gì nữa không gì khó hơn đi cái gì nữa không có yêu cầu khó hơn đó dạ à, tính tình nó thì phải à, trầm tĩnh một chút xíu bên đây lúc trầm lúc không trầm. rồi còn yêu cầu gì nữa không nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người đàn ông không tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị ừ. nên nhiều khi á về cái ru thời trang của em nó không phải đa dạng và em cũng bán hàng online nữa ừ. nên rất là nhiều mẫu mã ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi à, nên... chụp để đăng lên trên facebook dạ, để bán á phải không dạ đúng rồi nên à, về ru ăn mặc á thì em cũng mong muốn nếu mà bạn trai của em thì cũng phải ờ, hợp rơi với em vấn đề đó tháng một chút dạ nhưng mà em sẽ biết cách ờ, điều chỉnh ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó Rồi dạ. bạn dạ. bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa để coi con có biết ăn mặc nói lớn nha. lớn không trời ơi ồ được <laughs> được chuyện nhỏ style dữ nha cặp này xứng đôi nè à, nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm mình á ăn mặc đẹp thì được nhưng mà bạn gái mình mà uh, diện quá thì lại thấy khó chịu ra quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không em thấy cũng không sao đâu chị Trời, dạ, mà này nó nghe nè nãy giờ có nói nói nói ờ, xạo với anh linh không chứ vậy chứ sao mà vậy mà không không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình dạ vâng thì uh, tại vì uh, tính em hơi trẻ ừ. con nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi bây em muốn tìm người sao mà em nói khó dạ thì uh, trong tình yêu thì ờ, mình phải uh, cùng sở thích với là hợp tính cách ví dụ như là uh, em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống nên là nếu mà như hợp về cái đấy thì là tốt nhất Trời ơi, chuyện nó dễ Tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống, vì, ăn Tại vì nhiều khi uh, có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn trời ơi giày cũng bóng nữa áo cũng bóng nữa trời người người ta ngon thì ý tôi nói ngon mà. này có có tật xấu gì không tật xấu thì em tật xấu em là hơi lười lười gì với cả lười như ví dụ ờ, dọn nhà dạ còn ờ, hay quên nữa nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân Ừ, nếu mà được thì chắc khoảng 1 2 năm nữa. Rồi nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Để qua coi đàn gái con sao chứ trời ơi sức đôi vừa lứa là được rồi chứ giờ anh muốn nha. sao anh qua anh coi ra đàn gái coi sao khi dễ nhà gái đâu được cút hà trời ơi <laughs> trời ơi dễ thương mày đi dập mẹ trời ơi giống ờ, mặt ờ, xinh xinh giống phạm băng băng quá nha dễ thương quá à, bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể ừ và em hình tượng à, ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em rồi tới ba người gặp dạ, lại ai với rể đâu liên quan gì đâu trời ba tại vì à, ba nữa là dạ, tại vì à, các anh trong nhà em á ai cũng là sói cá là rất là thương vợ con ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình ừ. ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không dạ có anh em rồi để chút coi thử coi sói ca là giống sói ca trên đây không nha <laughs> bên đây không sói ca là cái ca cũng được vậy gặp sói ca em trước nha dạ ồ sói cà <laughs> anh ruột hả em dạ anh rể của em à, à. anh rể dạ. kế bên là chị ruột á hả dạ không kế bên là hai bạn thân của em rồi chào anh à, dạ. anh thấy à, em trai bệnh như thế nào dạ được ạ muốn làm anh em cục chèo á <laughs> dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai rồi nhìn à, nói chung nhìn cũng hợp á rồi hai bạn cái bên à, thì ý kiến của mình đó là chỉ có một cái thắc mắc đó là à, về khoảng cách đó của sang với lại anh đó ừ, có vẻ hơi xa thì không biết là à, anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò anh cũng hơi bất ngờ tại vì à, mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau nên là nếu mà được thì à, quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok tại vì à, cái công việc của anh thì uh, đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng một hai ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều nên là à, tại vì bây em giờ cái, nghĩ cái vấn đề công nghệ này... nó phát triển rồi mà em nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà được không à, sang sang, sang thấy sao dạ tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp giúp anh hỗ trợ được tại vì à, một tháng em có thể à, em lên lấy hàng 4 lần ồ oh. <laughs> tôi sẽ đứng về Bạn phía có gái. đi ra không dạ em đi với à, mẹ em và chị họ em ồ oh, có mẹ nữa hả có chị họ nữa rồi cho gặp mẹ dạ chào cô ờ, chào uh, quyền linh và chào chị cát tường cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ à, cô À, theo um, sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì à, thì đấy là tùy đó ạ. Rồi. Dạ, dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể ờ, chào hỏi bác ờ, vài câu. Dạ. À, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình đó là nhận xét của cô thì cô đã khen ngon dễ thương rất là cảm ơn cô vâng, cảm ơn cảm ơn cô rồi chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi trò chuyện thật nhanh cố gắng thuyết phục bắt đầu dạ em chào anh ạ à, trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em hy vọng là khi mà nhìn thấy à, con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ <laughs> sau khi cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ anh có cảm nhận gì về em không à, anh cảm nhận thì à, anh thấy em đúng là rất là dễ thương à, và em rất là giỏi dạ. anh ạ à. ừ. cảm ơn anh ừ. tại vì uh, với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi ừ. anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ ba ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ em cảm ơn anh. Nếu mà nếu mà em nói là một tháng mình lên được à, em lên Sài Gòn được 4 ngày á thì uh, uh, uh, không biết là những cái ngày đấy thì uh, mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? dạ về thời gian thì à, buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn khoảng bảy tám giờ vậy đó mới xong nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi à, Ok, nhưng thì mà em với em chỉ cần mình có gặp là được ờ, anh hỏi em về một chút về sở thích à, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn, đơn giản thôi em chỉ chỉ thích những quán ngoài đường thôi dạ nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào khi <laughs> gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là uh, dễ gần gũi với nhau anh thì uh, trước khi mà anh uh, gặp em thì anh cũng hơi uh, hơi băn khoăn tại vì uh, anh thì cũng uh, có thể là quan trọng bạn gái có uh, gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang <laughs> và uh, nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng uh, cảm thấy rất là hợp với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không rồi đây đặt tay vào nút bấm đi bạn trò chuyện ít phút cũng uh, cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha và Để bây giờ giống lại. như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ bạn phải suy nghĩ thật kỹ bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu không bấm không vấn đề gì cả một hai ba hết thời gian là sao nhỉ tại sao em không bấm cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều tại vì ờ, tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó ờ, em với em thì vậy thôi chứ còn nếu mà em xin lỗi em tại vì em rất là dễ thương nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì ờ, một tháng bốn lần gặp nhau thì cũng em nói thật là cũng hơi ít. À. Nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. <laughs> Sorry anh ờ, nhiều. À, tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ nó qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sau đó là quyền quyết định các bạn à, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó à, thích hợp hơn chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha cảm ơn anh nhiều cảm ơn chị Cát Tường Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Không cứ giữ làm Mình cứ giữ làm kỷ niệm thôi, có sao đâu em. Làm không làm, thôi, không sao cả. Có sao đâu. Cứ giữ làm kỷ niệm. Nó là một kỷ niệm cũng rất đẹp đấy chúc hai bạn là sẽ sớm tìm được một nửa của mình biết đâu đó chúng ta sẽ làm bạn với nhau tôi chắc chắn rằng nha sau chương trình này phát sóng bạn gái sẽ nhận được cả ngang lời cầu hôn của chương trình <laughs> từ đó trở lên bạn trai cũng vậy ha cố gắng là cuộc sống dạ. chúc mừng các bạn cảm ơn các bạn